Dạ, suốt 20 ờ, năm nay trên 20 năm nay như vậy kính thầy con về đây thì hết sức là mau núng mỗi lần mà đọc những bài pháp của thầy <clears throat> những cái sách của thầy viết thì con cũng thấy chỉ có một con đường duy nhất là chỉ chỉ có một cái pháp môn này pháp môn tối thượng trong cái trong, trong hành trình này không còn cái pháp môn nào khác ha con ngồi xuống đi con và tìm trên hành trình này chỉ có một vị minh sư mà chính con là người đã dưới cội bồ đề khấn nguyện bốn lần trước à, nơi phật thành đạo cội bồ đề nơi phật thành đạo xin ơn trên chư phật ban phước lành cho con chuyến này con về trở lại canada vì lý do nóng con nhập thất không được bên à, ấn độ con trở về canada con cầu xin ơn trên gia hộ ban phước lành cho con gặp được minh sư và chánh pháp thì thật sự khi con trở về tới tu viện chân như sau đó một khoảng hai hôm thì con mới mới, mới chợt nhớ lại thật sự chính là chư Phật đã đưa con về đây gặp được Minh Sư và gặp được Chánh Pháp nỗi vui mừng không thiết kể mãi cho tới hôm nay thì con vẫn tiếp tục tu hành về vấn đề ngay từ bữa đầu cho tới hôm nay là coi như năm tháng nay thì nói về vấn đề ác ăn thế về cái cái hạnh ăn thì con nó giữ tròn đúng nghiêm túc về hạnh ăn không có uh, thời một chút nào nhưng mà về vấn đề cái phần ngủ thì con cũng còn còn nhiều sơ sót lắm hay như để cách đây hai hôm con mệt mỏi trong người quá muốn bệnh thì nữa ra con cũng có ngủ thêm một tiếng mấy đồng hồ như vừa vừa, vừa rồi và để trở lại vấn đề thì kính ờ, kính thưa thầy con muốn ờ, kính thầy để cho con biết về tình trạng của con nhờ quốc tịch Canada như vậy thì không phải trở về nữa thì để con sắp xếp coi như thế nào để con trở về trở lại tu viện kinh gặp thầy sớm hơn như vậy thì kính thầy các điều thất lễ này thầy cho biết con thất lễ này đó nó có sai phạm mà phải rời khỏi tăng đoàn hay không dạ thưa kính thưa thầy giải thích cho chỉ giáo cho con biết bởi vì cái hoàn cảnh của con á ừ. con hết hạn thì con nên về để mà lo giấy tờ sau khi mà lo giấy tờ xong rồi con trở qua tiếp tục theo cái tăng đoàn của tu tập những cái giờ phút ừ, quyết liệt giờ phút nó khoảng có cái thời gian nó còn rộng hoặc khi mà con đến đây mà đến hôm nay mới gặp được thầy thì mặc dù là cũng có quyết tâm lắm nhưng mà sự thật là đang đi tìm đang đi tìm còn khi bây giờ mình trở về Canada con lo giấy tờ xong thì trở lại là tu chứ không phải còn tìm nữa cho nên cái thời gian của con á, mà trở lại tu á, thì có cái sự nhiệt tâm nhiệt quyết hơn do đó cái thời gian nó sẽ thu ngắn cho con bởi vì cái hoàn cảnh của con phải biết nó bởi vì quốc tịch ở ở ngoài quốc khác cho nên vì vậy mà đối với đất nước à, trong cái đất nước này thì con không có đủ giấy tờ thì coi như là người ta không cho con cho nên vì vậy nó đó là một cái khó bởi vì mình là một con người thì mình phải tuân theo tuân hành theo pháp luật của một đất nước không thể nào khác hơn được những con còn cái vấn đề mà ngày xưa đức phật bỏ là nó không có cái pháp luật gì hết ngài bỏ là bỏ rồi ngài ở đâu cũng được hết không có khó khăn đi gì đó là trong một cái đất nước còn đây mình một con người mà hai mà một quốc tịch khác cho nên khi mà vào một cái đất nước này thì con phải giải quyết về vấn đề đó cho đúng pháp luật thì mới được bình an tu là người thì do đó thì con cứ trở về còn thầy muốn nhắc nhở ở đây là các con là những người quốc tịch Việt Nam nghĩa là các con đến đây các con ở là các con không còn lo nữa quyết tâm làm sao mà tu tập sự đạt được cái kết quả của mình mỹ mãn thì như vậy các con thấy như sư minh độ quốc tịch khác về đây rất là khó khăn đó vậy mà còn quyết tâm thì mấy con thấy là mình đã là người ở trong đất nước này thì mình phải quyết tâm hơn cố gắng hơn à, mình phải quyết tâm hơn nhớ dùm thôi con về cố gắng về sư minh độ thì mấy con thấy à, nó có khó khăn nhưng mà rồi quyết định là mình sẽ giải quyết để cho mình con đường tiếp tục trên con đường tu vì gặp được chánh pháp không phải là chuyện chuyện dễ bao nhiêu người hàng trăm hàng vạn người mà muốn gặp được chánh pháp hiện giờ có bao nhiêu người biết được cái chánh pháp mình để chúng ta tu tập để làm chủ sự sống chết mình có bao nhiêu người mà biết được cái nền đạo đức của Phật giáo mà đang chúng ta tu học chưa các con thấy nhìn chung ở trên cái cái cái cái hành tinh này nhìn chung trong đất nước của chúng ta thôi những người mà gọi là phật tử mà đã biết được cái chánh pháp như thế này thì mấy người mấy con thấy bao nhiêu người không ít quá ít quá mấy con thế mấy con làm người được phước duyên nhất mấy con mới gặp được chánh pháp như thế này tại sao chúng ta không, không nỗ lực không quyết tâm chúng ta tu càng sớm chừng nào đạt được sớm chừng nào đức hạnh chúng ta thực hiện trên thân giáo của chúng ta sớm chừng nào tốt chừng nấy mấy con là gương hành cho mọi người là thấy được cái kết quả chúng ta tu tập rất là kỳ đạt một con người bằng xương bằng thịt như thế này mà thế mà chúng ta muốn làm chủ sự sống chết nó rất dễ dàng các con thấy từ lâu đến giờ thầy cũng có người bằng xương bằng thịt như thế này hôm nay tuổi rất lớn thế mà thầy có đi bác sĩ có đi bệnh viện bao giờ không Mới giờ đi từ khi mà thầy tu xong rồi chẳng bao giờ mà thầy được như vậy rõ ràng là chúng ta có đủ cái lực đủ cái lực để làm chủ được cái cái thân vô thường của chúng ta thế sao mà chúng ta lại không làm chủ để rồi mỗi lần mà chúng ta đau thì chúng ta bị nằm lê liệt như vậy sao đức phật đã xác định được cái lời nói có một giá trị rất lớn khi cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng là mát lạnh đức phật nói lời nói như vậy chúng ta có tin không nó đau như vậy nó có chết chúng ta không hay là làm cho chúng ta nhục chí sợ hãi trước cơn cảm thọ đức phật đã xác định nó đau tận cùng nó thì nó sẽ mắc lặng nó đâu có chết chúng ta đâu cho nên chúng ta biết rằng đức phật đã có những lời dài để tạo chúng ta có ý chí dũng mãnh trước các cảm thọ mà trước các cảm thọ là rất là khổ đau đâu phải chuyện gì mấy con biết khi mà đau rồi mà dựng cái thân ngồi sừng sững lên là một chuyện ý chí kinh khủng chứ còn nếu mà ý chí mấy con lơ mơ là mấy con không thể ngồi nhất là mệt nhọc thì mấy con biết là trong cái vấn đề đó trải qua kinh nghiệm đức phật mới có những cái lời dạy như vậy chứ nếu mà không có kinh nghiệm trong cái sự tu tập thì không có những thầy thì nhắc nhở mấy con thôi cố gắng bây giờ còn ai muốn hỏi thầy gì hả việc cũng thường người ta hôm nay à, thầy con con được vinh dự được à, gặp là thầy giáo về được thầy kiến học cháu này à, hôm nay là con được ờ, ra từ ngày một thời gian lên khi trở về tu viện học được thì được ờ, đạo đức và là từ chỗ con người liệt ờ, rồi và do cái tiền thân trong cái thân thể nó không được nó thì bị tốt kém mà con nhiệt tâm vào học cái đạo đức này từ ngày học đạo đức này vẫn thành trong cái tâm phạm của mình có nhiều thêm một những cái sai lầm và được lúc ở đời với cho đến lúc vào đạo có những cái sai lầm nhưng mà đều sửa chữa để làm làm thay người con thì rất là sáng dạ con được xin thầy hôm nay được gặp thầy được sáu bài tâm tư của của bà thân xin thầy cho con con tiếng có khả năng vào được à, trên đỉnh nhưng à, à, mà con chỉ xin học và đào được khóa này khóa kia rồi là con đã trên mạng là mừng xin thầy hòa đi à, được rồi dạ để chấp nhận cho dạ cố gắng cố gắng học đạo đức xả được tâm thì thầy sẽ giúp đỡ học thiền định không tu tập thiền định không khó đâu cố gắng xả được tâm thì thiền định thì thầy sẽ um, tìm cách um, ừ, thầy lâu gần bên thầy để dạy cho con à, tu tập những cái lực để mà làm chủ được lúc mà các con muốn chết rồi làm chết muốn sống rồi làm sống đó là câu phải cố gắng ừ. cho nên hôm nay phải ráng nỗ lực tu tập thật sự tu tập đừng có rời khỏi tu viện chân như nếu mà rời khỏi tu viện chân như với một lý do gì thì mấy con sẽ bị gián đoạn đó bởi vì cái cái cái cái, duyên của mấy con là cái người ở tại trong đất nước này có con hiểu đó là cái duyên của mấy, mấy con rất là dễ dàng mình đò rất khổ khổ tâm bởi vì đi là phải gián đoạn và đi thì mắt tai mũi miệng thân ý của mình phải tiếp xúc sáu trần bên ngoài nhiều cái nó làm cho tâm chúng ta từ ở trong tu viện chúng ta xả nó gần cạn kiệt gần sạch thì đi ra nó ào ào nó sẽ đổ dần là một nỗi khổ tâm của một người bạn tu của mình các con thấy cái hoàn cảnh của mình rồi không thể nào mà ngồi đây được khi mà giấy hết hạn còn mấy con không sợ các con hiểu điều đó cho nên thân các con có bệnh hoặc là à, trong chiến tranh nó có là một phần cơ thể con suy yếu đi nhưng vẫn tu tập được không có khó khăn đạo phật không có người nào mà tu không giải thoát chỉ nghe lời thầy dạy làm đúng thực hành đúng thì người nào cũng như người nào cũng giống như phật mà cũng giống như thầy các con hiểu các cố gắng con về